và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro nha. Trong video này thì hóa Xe sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta làm quen với giao diện đăng nhập của Archie trên tọa trước nha. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn bạn trên máy tính ha. Ok thì đây chính là giao diện trang chủ, trang tổng quan của Archie nha. Và ở đây sẽ có rất nhiều các mục. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ để view chi tiết từng mục cho bạn luôn nha. Rồi thì đầu tiên nhất chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu các mục đây nha. Như hoa hồng phát sinh này, rồi hoa hồng tạm duyệt này, cũng như là chuyển đổi phát sinh này, chuyển đổi tạm duyệt này, vân vân nha. Thì đầu tiên nhất là mục hoa hồng phát sinh. Hoa hồng phát sinh nghĩa là sao? Là số tiền hoa hồng được tính cho các đơn hàng phát sinh của bạn nha. Còn hoa hồng tạm duyệt thì ờ, cũng đúng như tên gọi của nó là số tiền hoa hồng được tính cho các đơn hàng mà được tạm duyệt, tạm chấp nhận nhưng chưa được đối soát kiểm tra nha. Ok, kế tiếp là chuyển đổi phát sinh này, cũng như là chuyển đổi tạm duyệt này. Thì uh, chuyển đổi phát sinh là số đơn hàng được chuyển đổi nha đó, chuyển đổi tạm duyệt thì ờ, cũng tương tự như bên trên là hoa hồng tạm duyệt là số đơn hàng được tạm duyệt tạm chấp nhận nhưng chưa được kiểm tra nha rồi kế nữa này là giá trị chuyển đổi phát sinh này tức là tổng giá trị của tất cả đơn hàng phát sinh của bạn nha tạm duyệt thì cũng tương tự như thế là những đơn hàng được ờ, tạm duyệt tạm ứng thôi rồi tổng số click này là tất cả những click bấm chọn của khách hàng người dùng mà họ bấm chọn đường link affiliate đường link tiếp thị link kết của bạn nha rồi kế nữa là mục ờ, tổng click chất lượng này thì ở đây sẽ hiện lên những click chất lượng click chất lượng nghĩa là sao nào có thể một người dùng ấy họ click vào link của bạn ba bốn lần mình ví dụ nhé họ click 3 lần vào cùng một link thì đây chúng ta sẽ tính click chất lượng ở đây chỉ là một thôi nha ngoài ra kéo xuống này ở đây sẽ có thời gian chuyển đổi từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu nha rồi các chỉ duyệt phổ biến này có nhà nền tảng thiết bị nha ok rồi tiếp nữa thì chúng ta sẽ đang tìm hiểu các mục ở bên trên này nha đó mục ngoài cùng ở góc bên phải trên cùng 9 năm mục chúng ta sẽ tiến hành thêm thông tin cá nhân cũng như là thông tin thanh toán này và loại traffic rồi API key nha. Đầu tiên nhất là thông tin cá nhân này. Thì tài khoản hiện tại của mình đang là chưa định danh. Đó thì đây bạn sẽ tiến hành thêm avatar ảnh đại diện này, cũng như là thêm phần giới thiệu nha. Rồi kế nữa là phần họ tên thì mình đã điền lúc ờ, mình đăng ký tài khoản rồi. Sau đó bạn chọn giới tính này. Ở đây thì bạn sẽ chọn một trong hai giới tính là nam hoặc nữ nha. Ở đây thì mình sẽ chọn nam ha. Kế tiếp thì bạn sẽ nhập địa chỉ sinh sống hiện tại này sau đó phần số điện thoại thì bạn có thể nhấn vào thay đổi để thay đổi số điện thoại khác nha rồi kiếm nữa thì bạn sẽ nhập ngày tháng năm sinh này đó bạn có thể à, bấm à, dịch chuyển về nha ok sau đó mục tên đăng nhập này cũng như là email ha ok kế tiếp là mục à, loại traffic này thì ở đây có thông tin kinh nghiệm chạy của bạn nha thì lúc mình đăng nhập mình chọn là chưa chạy và hoàn toàn không có kinh nghiệm về online marketing này rồi kế nữa là mục thông tin thanh toán ha thì ở mục này chúng ta sẽ điền là tài khoản ngân hàng để bạn có thể à, rút tiền về nha thì ở video sau ấy, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách chúng ta thêm tài khoản ngân hàng cũng như là điều kiện và cách rút tiền từ Archie về tài khoản ngân hàng của bạn ha thì bên này mình giới thiệu sơ qua thôi cái nữa là API key này thì phần này đối với những bạn mới bắt đầu ấy, thì bạn chưa cần quan tâm cho mình nha Ok thì đó là mục thứ nhất tiếp theo mục thứ hai này là mục à, cảnh báo vi phạm nha thì ở đây nếu bạn có bất kỳ cảnh báo nào thì sẽ lên thông báo đây ha rồi kế nữa là mục thứ ba này. Đây là mục ờ, thông báo mới nhất nha. Thì sẽ có rất nhiều các thông báo từ Achei luôn. Các bạn có thể nhấn vào xem tất cả để xem tất cả thông báo ha. Ok, tiếp nữa là mục uh, hộp thư này. Thì ở đây sẽ có những thư mới nhất được gửi từ phía Achei cho bạn nha. Tương tự như thông báo này. Ok, tiếp theo là mục này này. Thì đây là mục uh, thứ hạng thành viên nha. Đó thì hiện tại mình đang là hạng thành viên này, cũng như là có xếp hạng nha. Thì sẽ có số ATSP này. Vậy ATSP là gì ạ? Thì ở video tiếp theo mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho bạn những thuật ngữ trong iChain nha Như ATFP là gì này, rồi những thuật ngữ khác ha Ở đây thì hiện tại hai mục ờ, xếp hạng và đổi quà ưu đãi thì mình đều đang có là không ATFP nha Nếu các bạn có ATFP thì bạn nhấn vào đổi quà ưu đãi để tiến hành đổi quà ha Ngoài ra ở đây sẽ có định nghĩa ATFP là gì này Ok thì đó là mục ờ, thứ hạng thành viên Tiếp theo là mục ờ, cờ đỏ sao vàng đây này Đây là mục đổi ngôn ngữ nha Thì hiện tại trên iChain sẽ có hai ngôn ngữ là English tức là tiếng Anh cũng như là Vietnamese là tiếng Việt ha bạn nào mà ra giao diện tiếng Anh ấy, thì bạn tiến hành nhấn vào đây nha đó sau đó chọn Vietnamese để tiếng Anh chuyển sang tiếng Việt nha Ok thì đó là các mục ở bên trên này tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho bạn à, những mục quan trọng ở đây nha như mục tổng quan này thì chính là mục uh, giao diện trang chủ rồi tiếp theo là mục uh, chiến dịch này Ok thì đây là một trong những mục uh, cực kỳ quan trọng nha Đầu tiên nhất này là tìm kiếm nhanh một chiến dịch thì đây bạn có thể uh, nhập tên chiến dịch bạn muốn tìm kiếm nha dụ như mình muốn tìm kiếm chiến dịch uh, Shopee chẳng hạn này thì bạn nhập vào sau đó nhấn vào Shopee ha thì sẽ ra tất cả các chiến dịch liên quan đến Shopee nha như Shopee Việt Nam Smart Link cho tất cả thiết bị này cũng như là chiến dịch uh, Happy House này rồi uh, Julie House nha có cực kỳ nhiều các chiến dịch luôn ok rồi mình sẽ quay trở lại nha Kế tiếp kéo xuống một chút này thì đây sẽ có thương hiệu thưởng thêm cũng như là chiến dịch thưởng thêm và xem tất cả chiến dịch nha. Đó thì đây ví dụ như là xem tất cả chiến dịch này thì ờ, sẽ lên tất cả các chiến dịch có trên Archer nha. Thì hiện tại đang có tổng số là 680 chiến dịch này. Ngoài ra bạn có thể điền ờ, tên chiến dịch vào phần ờ, campaign lên để tiến hành tìm tên chiến dịch nha. Ngoài ra ở đây bạn có thể lọc là chiến dịch tốt nhất cũng như chiến dịch mới nhất này. Ok. Thì chiến dịch tốt nhất hiện tại đang là chiến dịch Doctor Đồng này, cũng như là Tiki này. Rồi chiến dịch tiếp thị liên kết ở sàn Shopee nha. Rất nhiều các chiến dịch về tài chính cho vay. Đó. Rồi cả đặt di động này, trên điện thoại này như cách này ok rồi chia thêm nhé ngoài ra ở đây sẽ có phần filter này tức là phần bộ lọc đấy thì đây chúng ta có thể lọc uh, chiến dịch mới chiến dịch chờ duyệt cũng như chiến dịch đã duyệt và chiến dịch khóa nhá ngoài ra bạn có thể lọc qua ngành hàng này thì sẽ có rất nhiều các à, ngành hàng luôn như thương mại điện tử này rồi dịch vụ tài chính này cũng như là du lịch và giải trí này rồi uh, dịch vụ trực tuyến này hay là làm đẹp di động nha vân vân ha kế tiếp bạn có thể uh, lọc qua loại này thì ở đây sẽ có loại chiến dịch uh, à, CPA này rồi à, CPL, CPF, CPI, D2C này, đó vân vân. Thì ở video tiếp theo mình sẽ chia sẻ, giới thiệu cho bạn hiểu tất cả những thuật ngữ ở đây ha. Ok, ngoài ra bạn thể lọc qua duyệt tự động này, cô nhiều quốc gia này, rồi à, data feed nha, tức là loại dữ liệu đấy. Ok, thì đó là mục chiến dịch. Tiếp theo là mục báo cáo này. Thì ở đây chúng ta sẽ có báo cáo đơn hàng này, cũng như là số click rồi số lượng truy cập này, hay là chiến dịch rồi báo cáo UTM nhá. Đầu tiên là đơn hàng thì sao? Thì uh, sẽ có mã đơn hàng nhá. Cũng như là chiến dịch này, rồi uh, nguồn UTM này. Đó, bạn có thể nhập mã đơn hàng vào đây và nhấn vào tìm kiếm ha. Kiếm nữa sẽ có báo cáo theo chuyển đổi này, báo cáo theo đơn hàng này. Sẽ có thời gian mua này. Rồi mã ID giao dịch nhá, mã đơn hàng này. Rồi nhà quảng cáo này, mã sản phẩm này, mã danh mục này, sản phẩm này. Vân vân ha ok ngoài ra bên dưới sẽ có tổng số chuyển đổi này đó mục ờ, đơn hàng tiếp theo mục ờ, click traffic này thì ở đây chúng ta có thể nhập chiến dịch rồi chúng ta nhấn tìm kiếm nha. sẽ có so sánh này tổng số click này cũng như là tổng click chất lượng này rồi người dùng hoạt động này rồi lên tảng thiết bị ha sẽ có máy tính điện thoại này, rồi máy tính bảng nha rồi kiếm nữa là mục ờ, chiến dịch này thì ở đây sẽ hiện lên những chiến dịch mà bạn đang chạy nha sẽ có tổng số click này rồi tỷ lệ chuyển đổi này cũng như là rất nhiều các thông tin về chiến dịch nữa nha rồi báo cáo UTM này thì ở đây mình chia sẻ sẽ là các nguồn link nha Ok thì đối với những bạn mới thì các bạn chưa cần quan tâm đến những mục này nha rồi thì đó là mục à, báo cáo tiếp theo là mục công cụ này thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục để chúng ta có thể tạo link thì đối với những bạn mới các bạn chỉ cần quan tâm cho mình là mục à, product link thôi nha từ mục à, tạo link sản phẩm đấy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành dán link gốc vào đây này. giúp bạn lên các sàn thương mại điện tử bạn tìm kiếm bất kỳ một sản phẩm nào sau đó bạn dán link gốc vào đây kế tiếp bạn thêm các thông tin này để mình có thể đo lường đường link này nha và cuối cùng bạn nhấn vào tạo để tiến hành tạo đường link affiliate tiếp địa liên kết và chia sẻ đường link này khi người đăng ký cũng như mua hàng qua link của bạn thì bạn sẽ nhận được hoa hồng nha ok Ngoài ra các mục uh, ờ, Curve này, rồi uh, ờ, Product Acceleration ờ, này, những mã giảm giá này. Thì đây là những mục nâng cao thì dành cho những bạn đã có kinh nghiệm làm lâu rồi nhá. Ok. Thì đó là mục uh, công cụ. Kế tiếp là mục uh, thanh toán này. Thì ở đây sẽ có lịch sử thanh toán nhá. Đó sẽ có tháng đối soát này, cũng như tổng hoa hồng được duyệt này, phát sinh trong tháng đã duyệt này, tạm ứng đã thanh toán này. Rồi uh, tồn động cũ được duyệt cũng như chi tiết nha. Đó các bạn có thể chọn năm này, Kế tiếp là phần à, chính sách thanh toán này. Thì ở à, mục này ấy, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn ở trong video hướng dẫn các bạn rút tiền từ Achay về tài khoản ngân hàng của bạn nhé. Ok. Rồi đây sẽ có mục doanh thu nha. Tổng hoa phát sinh này, rồi được thanh toán này, đã hủy này, tạm ứng đã thanh toán ha. Rồi cái nữa là lịch sử tạm ứng này. Ok thì bạn cứ kiếm tiền đi, sau đó có hoa hồng cũng như là doanh thu thì sẽ ra mục à, thanh toán này nha. Ngoài ra bên dưới sẽ có các mục ờ, trợ giúp này, cũng như là event tức là sự kiện này, rồi vi phạm này. Nếu các bạn có thời gian thì bạn tìm hiểu thêm nha. Còn thực ra các bạn là những người mới thì bạn chưa cần quan tâm những mục này nha. Sau này mình có kinh nghiệm đấy, làm được một thời gian đấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn nha. Thì như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta làm quen với giao diện AJ ở trên điện thoại